Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thỉnh trên chư tôn đức tăng quan lâm đại hùng bảo điện ác lễ tụng kinh lễ phật sám hối cho hàng phật tử chúng con được ân chim công đức xin mời toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh phật để trên chư tôn đức tăng quan lâm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 đấng à, pháp vương à, vô thượng ơi ba cõi à, chẳng ai bằng ơi thầy dạy khắp trời người Phật à, chúng à, sinh à, tánh thường rộng lặng ơi đào cảm thông không thể nghĩ bản ơi lưới bảo hào à, quang à, sang à, ngời đảnh lễ ơi à nam mô tần à, hư à, không à, biên pháp giới qua hiền vì lai thầm phương chư phật tôn pháp hiền thánh Ờ, tăng ờ, thường trụ ờ, tam bảo Nam mô Như Lai ứng cung tranh biên tri minh hành túc thiên thế thế gian dài Vô thường sĩ điều ngự trường phu Thiên nhân sư Phật thế tôn Nhất thiết cung kính nhất tâm kính lễ trí tâm đành lễ à, à, à, ơi à nam mô a tỳ ba thi phật chi tâm đảnh lễ ơi à nam mô a tỳ bà thi phật ơi chi tâm đảnh lễ nam mô thi kỳ phật ơi à, chi tâm ma đảnh lễ ơi a à, nam mô thi khi a phật chi tâm đảnh lễ ơi a à, nam mô tỳ sa phù ơi xa phù phật ơi chi tâm đánh lễ ơi nam nam mô tâm đảnh lễ ơi à, nam mô câu na hàm na mâu ni phật ơi chi tâm đảnh lễ ơi nam mô câu na hàm mâu phật chi tâm đảnh lễ ơi à nam nam mô ca diếp phật chi tâm đảnh lễ ơi à nam mô ca diếp phật ơi à, chi à, tâm à, đảnh lễ ơi à nam mô thích ca mâu ni ơi chi tâm đảnh lễ ơi à nam mô thinh ca mâu phật ơi chí tâm đảnh lễ ơi nam mô di lạc tôn phật ơi chi tâm đảnh lễ ơi nam mô di lạc tôn phật ơi chi tâm đảnh nha lễ ơi à nam mô dược à, sư à, lưu à, ly quang phương phật ơi, chi tâm đảnh lễ ơi à nam mô dường sư lưu ly quang vương phật chi tâm đảnh lễ ơi à nam nga mô pháp giới à, tạng à, thân à, a di đà phật thỉnh đại chúng quỳ gối chắp tay. Để tử chúng này tội lỗi à, xưa nay ơi à, xét à, con tạo ác đã dày ơi vì ngu tham dần mà gây thói tà ơi thân ôi ơi à, suy à, cho cùng à, đều à, bởi à, sáu à, căn ơi à, mặn à, ưa sáng à, lưỡi à, tham à, ăn ơi à, tai say à, mê à, tiếng à, mũi à, thuần à, mến à, hương ơi à, thân lòng à, vương à, bòi pháp nơi à, hợp cùng nhau tạo ác vô cùng nơi sâu xa chất chứa đầy lòng ơi hại người ái vật thật không thiếu gì ơi lòng tham dần ngu si điên đảo ơi miệng điêu ngoa trở trao trăm chiều ơi bông dưng thường đắn lên điều ơi à, ăn không nói à, có dệt à, theo hại người ơi hết nguyện rúa lại lời độc ác ơi chẳng khác gì càn thác ma vương ơi thân vẫn còn trộm cắp đủ đường ơi tham tàn giết hại chẳng thương muốn loài ơi thôi nguyện hóa đêm ngày say đắm mới làm bao điều à, rối à, loạn à, nhân luận nơi này con thẹn hổ muôn phần nơi vì mê nên đã trầm luận bao đời ơi thân chẳng khác bèo trôi à, sóng à, vô ơi à, chiều đắm chìm biển khổ sông mê ơi bấy lâu chưa biết đường về ơi cám lòng theo ờ, nghiệp dắt đi ờ, đủ đường ơi chư Phật rồng lòng thương con giải ơi muôn cứu con thoát ờ, khỏi luân hồi ơi gắng công cầu đạo không ngờ trải bao à, cây à, đắng à, chẳng lui chuyển lòng ơi tôn tính mình cũng không hề tiếc ơi nguyện đời đời đổ hết chúng sinh ơi con này dốc ờ, một ờ, lòng ờ, thành ơi cuối xin giải tỏ tôi tình nhau của con ơi bằng tơ tống trắng còn cam dầu ơi ma hối cầu tam bảo chứng nước à, cầu à, sanh à, tội của mình ơi sau xin cho cả chúng sinh mọi loài ơi báo tội ở lối đông thời giải thoát hơi dốc lòng thành xin phật rộng thương ơi từ ở nay chẳng dám tưởng mạng ơi gây vân tội ác để mang sau này ơi việc phúng thiện đêm ngày xin gắng ơi đạo bồ đề nguyện chứng không lối ơi đường rồi xin độ muôn loài ơi đều cùng thành Phật à, đời à, đời à, yên vui ơi xin cho con được như lời ơi sám hối phát nguyện đã rồi ơi con xin lễ Phật cùng mười phương tâm đảnh lễ Nam mô thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. Chí tâm đành lễ Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thượng chủ Tam Bảo Tính đại chúng an tọa tùng kinh bài kinh gần Phật và xa Phật thuở xưa Đức Phật trú tại tinh xá kỳ hoàn nước xá về. về vì hoàng trời người thuyết pháp lúc ấy ở thành la duyệt kỳ có hai vị tân học tỷ khéo muốn đường gặp tôn dung đức thế tôn không ngại xa xôi lên đường sang nước xa về. về con đường giữa hai nước hoang vắng không có dân cứ lại gầm lung hàn hàn các suối nước đều khô cạn hai vị tỳ khéo đi xa mệt mỏi nóng bức và nhất là đói khát họ bỗng gặp một vùng nước còn đọng lại giữa lòng suối nhưng nước ấy lại có các loại côn trùng nhỏ khó có thể uống được hai vị bạn với nhau rằng chúng ta từ xa đến, đến con đi là gặp đường đứng thế tôn không ngờ hôm nay lại phải chết tại nơi đây một người đề nghị chúng ta hãy uống nước để duy trì được mạng sống của mình mà đến ra mắt Phật Phần có ai mà biết được việc mình uống nước có trùng đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi người kia trả lời đức phật chế rơi lấy từ bi bất sát làm đầu nếu chúng ta giết hại chúng sinh để giữ mạng sống cho mình thì dẫu gắm phật nào có ích gì tôi thà giữ giới mà chết quyết không phạm giới mà, mà sống do không đồng quan điểm với nhau nên một vị uống nước thỏa thích rồi lên đường đi tiếp còn vị kia thì không uống nên sau đó đã bị chết khát thần thương của vị tỷ khéo nào này Điển sinh lên cung trời đạo lời thứ hai Vì trời ấy quan san thấy túc mạn của mình liền suy nghĩ Ta nhờ quyết tâm trì giới không phạm mới được sinh lên cõi trời này phước bao quả thần chẳng phải lâu xa nghĩ như vậy xong vì trời ấy bèn màn hướng hoa xuống đến chỗ đức phật đình lễ cúng dường ngài rồi đứng qua một bên còn vị tỳ kheo uống nước kia sau nhiều ngày đi đường khổ nhọc cuối cùng thì cũng đến nơi vì ấy thấy đức thế tôn thần đức uy nghi bên cúi đầu làm lễ rồi khóc lóc thưa rằng bành đừng thế tôn con cùng đi với một người bạn nhưng chẳng may vị ấy đã chết ở dòng đường thật cảm thương cho vì ấy không gặp được Đức Thế Tôn Đức Phật mới bảo ta đã biết rõ rồi Ngài chỉ vì trời đứng bên cạnh và nói vì trời này chính là bạn ông. Vì ấy nhờ giữ tròn giới Pháp nên được sinh thiên lại đến đây gặp ta trước cả ông bấy giờ đừng thế tôn vén đi bày ngừng cho vị ấy thấy rồi nói ông thấy thân ta mà ông không gìn giữ giới pháp của ta tuy nói thấy ta mà thật là ông không thấy ta còn người cách xa ta nghìn dặm mà gìn giữ giới pháp của ta thì người ấy thần ở ngay trước mắt ta bây giờ đứng thế tôn liền nói kể người đã văn học rộng lại nghiêm trì giới luật hai đời đều được khen và thành tựu sở nguyện kẻ ít hồng kém nghe không nghiêm dữ rơi luận hai đời đều đau khổ sở nguyện cũng mất tiêu phạm tu học có hai thượng thân cần nghe dạy hiểu sâu chắc nghĩa lý nguy khốn chẳng đổi thay tỳ khéo nghe kể xong suy xét lại việc làm của mình cảm thấy rất hô thẹn bèn định lễ đứng thế tôn cầu xin sám hối còn vì trời nghe kể tâm rất hoan hỷ chứng được pháp nhàn chung hội trời người không ai là không hoan hỷ ý giáo phùng hành đệ tử chúng con tùy thuần tu tập mười nguyện lớn của Đức Phổ Hiền Bồ Tát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 hồi hướng cầu bình an cho các Phật tử cùng gia đình. Nguyện cho tất cả các Phật tử cùng gia đình được nương nhờ công đức này mà tăng trưởng phước lành, tiêu trừ nghiệp chướng, tai ách tật bệnh được thuyên giảm, oan khiên oán kết được hóa giải, hiền tiền thọ mạng được bình an, thiện căn khai phát, tin sâu nhân quả, tinh tấn tu hành, sớm được giác ngộ an vui giải thoát. Hồi hướng cho các chúng hương linh gia tiên tiền tổ của gia đình các Phật tử cùng các chúng hương linh oan gia trái chủ của các Phật tử, các chúng hương linh có duyên trong Pháp hội ngày hôm nay được nương nhờ công đức này mà thần thức khinh an, xả bỏ lầm mê, xa rời chấp trước, tin sâu tam bảo,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 có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sinh nhờ thầy đều thể nhập vô sinh nhận à, nguyện tiêu ba chướng sanh phiền não à, nguyện đường trí tuệ thần sáng người à, nguyện các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 hiểu ly đại chúng